hiệu bếp là Paloma thì bếp có model là UCN 86 b đây là cái nội thất ở bên trong của bếp thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp để cho các bạn có thể xem được cái ngoại thất ở bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả tính năng cho các bạn được xem đây là ngoại thất ở bên ngoài của bếp đây thì ở bên dưới bếp á nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống với trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta bếp này được xuất xưởng vào tháng 6 năm 2017 anh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 <coughs> đây bếp đã khóa ga kèm theo tiếng đóng rồi le đây cả ba bếp đều đã khóa ga công tắc vẫn mở bình thường đây thì cái tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử cho các bạn xem á là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mà thay thế cho hai đáy nồi thì ở điều kiện bình thường quay cảm biến này nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì ờ, cái độ yêu cầu bên dưới đáy nồi chúng ta là nó phải đạt cái mức trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn thì các bạn nên sử dụng những loại nồi mà nó có cái đáy dày các bạn không có nên sử dụng những loại nồi đáy mỏng vì những cái loại nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chỉ có thể dao động ở cái mức từ 200 cho đến hai trăm rưỡi thôi bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra được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 một số là pin tốt hơn như là Panasonic, Toshiba và pin Maxell á thời hạn sử dụng á, có thể lên đến từ 30 đến 40 ngày nhưng những cái loại pin này khi các bạn sử dụng cho lý quan nó sẽ rất là kém nên là các bạn không có nên sử dụng thì à, để mà khắc phục vấn đề về pin á khi các bạn mua biết vào cửa hàng chúng tôi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 biết bên trái cũng đã khóa ra đây sau tính năng nước cạn nồi đây biết đã khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường đây thì ờ, chúng ta chỉ sử dụng một viên pin thôi nên là sẽ không đủ độ dài học pin này nên là các bạn sẽ ờ, mua một cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này vào đầu cực, cực dương của viên pin là dấu cộng nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này các bạn móc lò xo này vào đây đây để chúng ta có thể cố định cái lò sau này lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây các bạn sẽ cho cái lò vào sau này nó tiếp xúc với miếng thép phía trước như thế này giúp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ để cái lò cái đầu ờ, cái chiếc lò xo này nó phải tiếp xúc với cái miếng thép này các bạn lưu ý cái điều này á phải tiếp xúc miếng thép này thì chúng ta mới có thể uh, sử dụng được đây ở bên hông á thì tôi sẵn một cái đầu dây chào đây để cho các bạn có thể cắm vào cắm sạc vào đây đầu chào để cắm vào cắm sạc vào để mà có thể sạc pin đây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 thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á thì các bạn phải lấy pin nó học pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ mà vẫn pin bên trong học pin đây thì khi hết thời gian trên ổ cắm này bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện từ tiếp vào bên trong bếp nên các bạn lưu ý điều này khi mà sử dụng cắm hẹn giờ thì đối với dòng bếp nhiệt này á nó sẽ có rất là nhiều ưu điểm thứ nhất á là bếp được xuất xứ từ nhật sử dụng thì nó sẽ rất là bền